Chào các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn Tôi xét theo bát tự tứ trụ tức là xét cả ngày giờ sinh lẫn giới tính Video này đề cập đến ngày sinh là chủ yếu Các bạn có thể tự tra lịch việc xem ngũ hành ngày sinh của mình là gì để tự đối chiếu Xét theo tháng sinh là trụ có ngũ hành mạnh nhất trong tứ trụ để tra ngũ hành mệnh khuyết cũng liên quan đến tính cách các bạn lưu ý trong bát tự tứ trụ xét theo năm sinh nêu một phần tính cách và các mật mã trong thần sát nếu đang xem video này hãy tạm một lần quên đi mệnh năm sinh tập trung vào mệnh ngày sinh sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị về bản thân của mình dùng lịch vạn niên tra xem mình sinh mệnh ngày gì thiên can mệnh ngày sinh là gốc ví dụ người sinh ngày giáp mộc thường cao to uy mãnh người sinh ngày ất mộc có tư chất nho nhã người sinh ngày đinh hỏa thường gầy nhỏ người sinh ngày bính hỏa thường béo tốt người sinh ngày mậu thổ thường cứng như đá người sinh ngày kỷ thổ mềm mại nữ tính người sinh ngày canh kim thường hào sản người sinh ngày tân kim thường mềm mại người sinh ngày nhâm thủy thường mạnh mẽ người sinh ngày quý thủy thường hướng nội nếu bạn nào đang tham gia nhóm Khải Toàn đào tạo phong thủy, có thể dễ dàng nắm bắt được các mật mã này trong bát tự tứ trụ. Mệnh là bất biến, thể hiện tính cách, quan hệ nhân duyên, tướng mạo, vận trình thì thường xuyên biến hóa, năm tháng ngày giờ là vận, con người khó cải mệnh nhưng có thể cải vận. Mọi vật xung quanh đều có ngũ hành, thời gian nơi chốn là phong thủy, tâm lý con người cũng là phong thủy các bạn không nên quá chú trọng về lá số của mình bạn nên biết dành cả đời nghiên cứu mệnh không bằng vài năm tìm hiểu phong thủy địa lý phong thủy nhà nếu có tâm thái lạc quan sẽ dễ vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn bây giờ tôi sẽ luận nhanh qua năm canh tý và tân sửu sau đó luận riêng từng mệnh ngày sinh thiên can năm 2020 canh thuộc kim tốt với ai sinh mệnh ngày giáp mộc và đinh hỏa hoặc sinh vào mùa xuân hè không tốt với ai sinh mệnh ngày canh hoặc tân kim sinh mùa đông không tốt với mệnh sinh ngày bính đinh giáp ất sinh tháng thân dậu tầm tháng 9 tháng 10 dương lịch địa chi năm là tý thuộc thủy hợp với ai sinh năm thân thìn hoặc là hợi sửu nhưng tốt với ai sinh tầm tháng 3 đến tháng 8 dương lịch vì sinh mùa xuân hè chủ về dương mộc hỏa khuyết kim thủy gặp năm tý thủy là tốt năm 2021 tân sửu thiên can năm tân thuộc kim tốt với mệnh ngày sinh bính hỏa hoặc sinh mùa xuân hè không tốt với ai sinh mùa thu đông đặc biệt có biến động với ai sinh hai tháng thìn hoặc sửu địa chi năm là sửu thuộc thổ kim hợp với ai sinh năm tý hoặc dậu tốt với ai sinh từ tháng 3 đến tháng 8 dương lịch người sinh vào khoảng thời gian này chủ về mùa xuân hè là dư mộc hỏa khuyết kim thủy gặp năm sửu có kim thủy là tốt với năm tý thì biến động với ai sinh năm tý ngọ bị phạm thái tuế với năm sửu thì ai sinh năm sửu mùa sẽ phạm thái tuế chủ về ảnh hưởng sức khỏe và thị phi năm tý là sao hàm trì với ai tuổi hợi mão mùi chủ về nhân duyên gặp gỡ là sao thiên hỷ vai tuổi dậu chủ về vui hoặc buồn sao hồng loan vai tuổi mão năm tý là sao quý nhân của ai sinh mệnh ngày ất hoặc kỷ ai sinh ngày ngọ thì năm tý dễ biến động tình cảm với năm sửu sửu thuộc thổ kim sửu hợp với tý hợi hoặc là tỵ dậu sửu sẽ xung hại phá hình với mùi ngọ thìn tuất năm sửu là sao hoa cái đối với ai sinh năm tỵ dậu sửu năm sửu là sao hồng loan của tuổi dần hồng loan chủ về có tình yêu hoặc là kết hôn năm sửu là sao thiên hỷ của thân sao thiên hỷ đại diện cho việc vui nếu là dụng thần còn nếu mà bạn kỵ thổ thủy thì đại diện cho có việc buồn năm sửu là sao quý nhân của mệnh ngày sinh giáp hoặc mậu ai sinh ngày mùi thì năm sửu có biến động tình cảm nhắc lại hãy tra lịch vạn niên xem bạn sinh ngày thuộc thiên can gì trong 10 thiên can sau đây thứ nhất mệnh ngày sinh giáp và ất thuộc mộc 2020 và 2021 do kim thủy quản nếu mệnh khuyết kim thủy chủ về công danh tốt về quyền lợi trao dồi trí thức được trưởng bối trợ giúp mệnh kỵ kim thủy chủ về dễ dính thị phi quyền lợi kém bất lợi với ai sinh tháng hợi tý sửu hoặc là thân dậu mệnh ngày giáp và ất là thuộc mộc sinh vào các tháng này đa phần dụng thần là mộc hỏa hai năm này hoàn toàn không có hỏa mệnh ngày sinh giáp ất thuận lợi với ai sinh vào tháng dần mão thìn hoặc là tỵ ngọ mùi mệnh ngày sinh giáp gặp năm canh là Sung thiên can đây là cung chức danh địa vị và thị phi điều tiến gặp năm sửu là có sao quý nhân chủ về dễ gặp người giúp đỡ hoặc là tai qua nạn khỏi mệnh sinh ngày giáp tướng mạo thường vừa đến cao vì giáp mộc đại diện cho cây đại thụ mệnh sinh ngày ất mộc gặp năm tân là sung thiên can đây cũng là cung chức vị thị phi điều tiến gặp năm tý là có sao quý nhân chủ về dễ gặp người giúp đỡ mệnh sinh ngày ất tướng mạo khá ưa nhìn nhất là mệnh nữ nhưng mệnh này thường cần anh chị em cần hợp tác trợ giúp mới dễ hành vận tiếp theo là mệnh sinh ngày bính và đinh thuộc hỏa 2020 và 2021 do kim thủy quản nếu mệnh khuyết kim thủy chủ về công việc tốt sáng tạo tài lộc vận danh tiếng và địa vị mệnh kỵ kim thủy chủ về tinh thần kém công việc kém dễ dính thị phi mệnh ngày sinh bính và đinh thuộc hỏa sinh vào các tháng thân dậu hợi tý sửu đa phần là dụng thần là mộc hỏa hai năm này chủ về kim thủy quản rất là bất lợi ngược lại người sinh tháng dần mão thìn hoặc là tỵ ngọ mùi đa phần là khuyết kim thủy gặp năm có kim thủy là các lợi mệnh ngày sinh bính thuộc hỏa 2020 gặp chữ canh là sung thiên can biến động về công việc tài lộc nếu là nam thì đây là cung vợ người tình nếu là nữ thì tý thủy là cung chồng người tình chưa có gia đình thì dễ gặp đối tượng khác giới chú ý mệnh ngày bính này gặp năm sửu là sao hoa cái đại diện cho danh tiếng thị phi cô đơn nam có chu kỳ này tượng trưng cho quyền uy nữ có chu kỳ này tượng trưng cho mạnh mẽ dễ dẫn đến cô đơn mệnh ngày sinh bính hỏa là mặt trời sợ nhất là bụi tức là thổ 2021 là năm có sủ là thổ dễ ảnh hưởng tinh thần người sinh ngày bính hỏa thường cởi mở hướng ngoại sau trung niên thường béo tốt nếu thân thể gầy là khó hành vận còn mệnh ngày sinh đinh hỏa gặp năm 2021 gặp chữ tân là xung thiên can đại diện cho biến động công việc tài lộc nếu là nam thì đây là cung vợ người tình nếu là nữ thì năm tý 2020 và năm sửu 2021 là cung chồng và người tình chưa có gia đình cũng dễ gặp đối tượng khác giới mệnh sinh ngày đinh hỏa rất là cẩn thận nhất là chuyện tiền nông thích buôn bán điểm trái ngược của ngày sinh đinh hỏa thuộc âm và bính hỏa thuộc dương là rất khó vay tiền của người sinh đinh hỏa kế đến là mệnh ngày sinh mậu kỷ thuộc thổ 2020 và 2021 do kim thủy quản nếu mệnh khuyết kim thủy chủ về sáng tạo tài trí công việc tốt có người trợ giúp và hợp tác mệnh kỵ kim thủy chủ về ảnh hưởng tinh thần công việc kém có người tranh giành đoạt lợi nhất là những người sinh tháng thìn tuất sửu mùi mệnh ngày sinh mậu và kỷ thuộc thổ sinh từ cuối tháng 8 dương cho đến giữa tháng 2 dương lịch gặp năm 2020 và 2021 khá bất lợi vận rất là kém nếu sinh từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch đa phần khuyết kim thủy gặp hai năm này là có lợi người sinh ngày mậu thổ thường cứng như đá ít dùng lời ngon ngọt được thường đạt được nhiều thành tựu lớn còn mệnh ngày sinh kỷ thổ thuộc thổ âm gặp năm tý là có sao quý nhân chủ về dễ gặp người giúp đỡ mệnh sinh ngày kỷ thổ ngược với lại ngày mậu thổ thường là bao dung nhưng rất là đa nghi nếu đa nghi quá đánh mất cơ hội thành công tiếp theo là mệnh ngày sinh canh và tân thuộc kim 2020 và 2021 cũng là do kim thủy quản mệnh kỵ kim thủy chủ về bị tranh giành quyền lợi dễ có người đoạt lợi tinh thần kém mệnh khuyết kim thủy chủ về có người hợp tác trợ giúp rất là sáng tạo trong công việc mệnh ngày canh và tân thuộc kim nên rất là bất lợi với ai sinh tháng hợi tý sửu hoặc là thân dậu vì hai năm này hoàn toàn không có mộc hỏa thuận lợi với ai sinh tháng tỵ ngọ mùi hoặc là dần mão thìn tầm tháng 3 đến tháng 7 dương lịch sinh vào các tháng này đa phần khuyết kim thủy gặp năm kim thủy là tốt người sinh ngày canh kim dễ gặp sóng gió trong cuộc sống nhất là đường hôn nhân mệnh nữ canh kim dễ khắc mẹ chồng nhưng là mệnh vô cùng cứng cỏi giọng nói hay là hành vận tốt giọng nói nên có âm vang tính tình nên hào sản khẳng khái ngược lại mệnh sinh ngày tân kim thuộc kim âm thuộc nhóm đa sầu đa cảm dễ bi lụy chuyện tình cảm không thích hoặc sợ la mắng áp bức nhưng khó bị khuất phục thích lời động viên điểm khác biệt lớn của hai mệnh ngày canh và tân kim này canh kim là kim loại cứng người cứng cỏi mạnh mẽ tân kim là kim loại mềm nhu thuận không thích va chạm nhưng rất là kiên nhẫn cả hai loại kim này cần ra đời sớm bươn chải mới mong thành tài cuối cùng mệnh sinh ngày nhâm và quý thuộc thủy 2020 và 2021 hai năm này do kim thủy quản mệnh khuyết kim thủy chủ về được sự trợ giúp hợp tác trao dồi chi thức tốt tốt về quyền lợi mệnh kỵ kim thủy chủ về bị người tranh giành quyền lợi xung đột mối quan hệ chặt lứa hoặc là anh chị em mệnh sinh ngày nhâm và quý thuộc thủy sinh từ cuối tháng 8 cho đến giữa tháng 2 dương lịch tầm tháng hợi tý sửu và thân dậu 2020 và 2021 khá bất lợi vận rất là kém nếu sinh từ tháng 3 cho đến tháng 7 dương lịch thuộc mùa xuân và mùa hè đa phần quyết kim thủy gặp hai năm này là tốt người sinh mệnh ngày nhâm gặp năm tý là sao hồng diễm nữ gặp mật mã này thường gian nan chuyện tình cảm mệnh sinh ngày nhâm thủy khá giỏi ứng biến nhưng đôi khi dễ bị kích động 7 trên 10 người có mệnh ngày này đa phần cần thủy vì nhâm thủy là con sông lớn phải luôn cần nước sợ nhất là hỏa và thường là kỵ ngọ nếu nhâm thủy thuộc tính dương thì quý thủy thuộc tính âm mệnh ngày quý thủy thường rất là ưa kim nhưng nếu sinh mùa cuối năm thủy quá nhiều dẫn đến dễ phá tài Quý thủy thường hướng nội và rất là bảo thủ, khó bày tỏ lòng mình với người khác. Họ có nhiều dự định lớn lao, thuộc tiếp theo chủ nghĩa lý tưởng. Tôi đã trình bày 10 mật mã mệnh ngày sinh trong bát tự tứ trụ. Xưa nay, nếu các bạn quen luận theo năm, hãy một lần tìm hiểu kỹ về mệnh ngày này. Mỗi chữ trong lá số có những mật mã khác nhau. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn qua YouTube và Facebook chúc các bạn tâm thân an lạc